ok xin chào bạn đã channel mình nha mình là Jack mình là sao vậy và Muchi đã sang một nha đây đó xong cho mình chơi hải quân và cho mình chơi hải tặc khi nãy giờ tăng một thì ờ. mà thôi mình chế quay tới đó là đây video thứ hai tầm bốn mấy giờ rồi được rồi thì xem sau video này thật ra mình quay hai video và chúng tôi sẽ up hai video lên về Rainbow Summit nha thì xem sau video này các bạn cho mình một like một subscribe nhấn vào cái chuông để mà nhận thông báo sớm nhất từ kênh của mình nha và ủng hộ mình ra video tiếp theo và giờ thì bye bye